Oh. เจ้าบนใจร้า cúi đầu đã tạ thiết tha ân tình tổ tiên xưa đã sản sinh sinh ra con cháu lập gia đình nơi đây không rồi lại giỏi giang cho nên dòng dõi ngày càng lớn đông tiên tổ phúc hồng đào canh đưa nước dòng sông về nhà tổ tiên tình nghĩa bao la trời cho con cháu đầy nhà đầy dân vinh thần nối dòng tổ tiên tiên tổ cầu mong có đông con cháu thì lòng mới vui cháu con nay sống ngọt bùi cháu con nay được đây lui nỗi sầu cháu con tình nghĩa khắc sâu nay về đoàn kết vui đầu dâng hương cháu con ơn nhớ tông đường nhớ ơn dòng tộc họ đương xóm làng cháu con dâng lễ hoa nhang dâng lời cung kính dịu dàng từ tôn cháu con kính lễ vong hồn tại nơi thờ xóm thôn mời tiến tổ họ ta con nhi mời cụ kỳ ông bà hiền linh về đây với đại gia đình cháu con các cụ sàn sinh sinh xin như các cụ ở trời xanh chứng lòng con cháu hiền lành nết na chứng tâm trai gái trẻ già vui cùng dấu rể đừng ra cùng dâu rể đừng ra đát đền độ cho con cháu tiến lên mạnh giàu mạnh khỏe vững bền tương lai độ cho con cháu tiến lên mạnh giàu mạnh khỏe vững bền